hay các bạn siêu một uh, mấy uh, ờ, tuần uh, ờ, trời mưa với lại mình không đi được thì uh, hôm nay tự nhiên uh, sung sức nên bây giờ team mình mình với team sẽ đi uh, tác ca 50 bây giờ mình đang đứng ở đường Văn Lão bạn đã cổng chào nè đang quay các bạn xem đây team của mình đây bỏ bên bỏ gì cái cái ờ, nên là cũng cáp vô trang ấy là bây giờ mình đang mới qua cái bàn cua bàn cua chỗ này là nó nghĩa trang liệt sĩ hay sao á nó có đi các bạn đi qua tới cái cái cột này và làm rẽ bên, bên trái bên này có một cái cầu phía này nữa nè thì mình bây giờ đã đi trước rồi kêu bây giờ mình đi tiếp á không theo kịp đó dạ máy anh đi trước rồi dạ dạ dạ bạn bây giờ hiện tại là mình đang ở chỗ Xuân Phong thuộc ờ, xã An Hòa à, các bạn đi tới đây qua chợ một xíu là có một cái đường ờ, ngõ đi vô thôn uh, vô xã an toàn đó là quẹo quẹo trái nha các bạn rồi con cảm ơn chú con đi vô dạ dạ cả năm mươi á dạ ổ ngày Next level. đây đây đây đây đây đây đây từ nãy giờ là mình đi từ ngoài chợ Xuân Thành đi vào các bạn đây là ờ, xã xã An Hò quên đó từ ờ, xã An Hò mình đi vào ờ, xã An Toàn các bạn chỗ này nè bây giờ mình đang đứng ở trên này mới đi lên từ cái nó như cái đèo rồi vậy các bạn đi lên kiểu núi người ta sang bằng đó là đi lên đường dốc đó thì uh, lúc nãy uh, đi từ sáng rồi sáng là xe mình nó bị hư thay đồ đổ nhiều nhớt quá đổ nhiều nhớt quá cái nó ngập đó nói không được đi phải sửa sửa xe tới đây à, biển số muốn rộng nữa phải dặn lại biển số nữa đường khá xa luôn thì uh, uh, mình để mình hướng dẫn các bạn một xíu là uh, cách đi cách di chuyển á thì uh, có hai phía là một là uh, bên mình là đi phía bên ăn lão ăn lão các bạn đi pha qua thác k chứ đi lần này là mình đi uh, á từ huyện An mình mình tới uh, uh, Xuân Văn thuộc xã uh, An Toàn á thì uh, mất uh, tầm 20 cây bạn uh, từ uh, ngoài chợ đó từ ngoài Xuân Phan đó uh, đi vào uh, trong uh, thôn An Toàn thì mất uh, thêm hai mái cây nữa hai mái cây đi vô tới uh, thác rồi mất tầm 35 cây theo uh, cái bác uh, anh hỏi ngoài đó ngoài chỗ bạn với lại ờ, qua một số thông tin của mấy cái bạn đi trước đó còn ờ, các bạn đi hướng ca bang đó thì từ quy nhơn đi lên đi lên tới ờ, xã an khê đó hoặc là công tâm đi xuống công tâm đi xuống thì cũng nó cũng heo heo đó các bạn nó cũng heo heo đó nhưng mà các, các bạn đưa từ quy nhơn lên là nó có đèo an khê đó nó hơi nguy hiểm một xíu thôi đó từ lên an khê an khê các bạn vào ca bang tầm mà 4 tiếng nữa 4 tiếng đi xe 4 tiếng đi xe rồi rồi ờ, ờ, các bạn cút bộ thêm 45 ờ, đến 1 tiếng nữa là mình cút bộ đường rừng nữa các bạn 45 đến 1 tiếng là mình mình tới thác K50 thì uh, ăn lão mình ăn lão mình là nó cái thôn an toàn uh, ở thôn an toàn ăn lão thì nó được xem là uh, cổng rời cổng rời là sao cổng trời là do là Ờ, nếu mà các bạn đi ờ, buổi sáng buổi sớm thì các bạn lên đây các bạn có thể ngắm cảnh mây nó còn cao hơn mây nó cao các bạn là bạn các bạn đứng ra là bạn thấy mây nó nó nó cứ bằng bên bằng bên bằng bên nó nên người ta ví von là là cổng trời các bạn đó để mình giới thiệu một xíu đó rồi thì ờ, giờ chuyến đi này mình sẽ cố gắng review chi tiết một xíu để các bạn uh, sau các bạn đi là các bạn có thể nó nó đơn giản nó dễ hơn các bạn ok bây giờ mình tiếp tục đi do mình đang mình mình lục lại phía sau dữ quá rồi yeah. tiếp tục cái, cái đoạn đường hồi nãy mình đi là lên nó có tiếp tục nó xuất hiện một hai hai cái đường nữa các bạn là lên ờ, là các bạn rẽ bên phải nha rẽ bên phải là đi tiếp tầm khoảng 500m ờ, nữa là tới có một cái cột mốc nó ghi là 16 km đến ờ, thôn an toàn dừng lại thì các bạn đi tiếp theo một xíu nữa là tới ờ, một cái làng dân tộc các bạn làng mình nói dân tộc là, vì mình cũng dân người là dân tộc ở này làm thì mình nói dân tộc chứ mình không có nói cộng đồng như là à, người à, thành phố hay gì nói chung là các bạn đừng có hiểu nhầm mình nha thì các bạn đi uh, từ cái chỗ làng dân tộc đó bạn đi uh, theo mình hỏi bạn bạn hỏi người ta thì nó có một cái đường men qua bên này thì mình không có tiền quay chỗ đó nên bây giờ là mình sẽ quay cái đoạn đường đi vào rừng à, ờ, các bạn dạ. nó sẽ như vậy nó có cái luồng này các bạn hồi nãy à, nãy đi có một cái cây ngang á té cái bụp té cái bụp không có té vô cái bụp cái cái đầu nó nghe nghe nghe để cây quên nó ngồi theo <laughs> đi qua nó cho Yeah, cùng một cái cây rồi nãy cái cây qua em, em tưởng kêu chắc cũng ấy em cúi dạ, xuống đầu em cúi xuống đầu em cúi xuống dạ. đầu nè em cúi xuống đầu cái là cái bông một cái được không biết được có đem đường không có đem đường không có Hồi năm quá á. Anh nhủi thường anh đi mà anh nghĩa thường anh đem đi. Có đem đường không? Chứ dạ. Từ nhủi anh đi anh máy đá chưa Hồi năm quá là cho nghe chú. Giờ thấy ờ, ngửi thấy mùi xe nó bị khét khét. Nè anh cháy bố rồi. Cháy bố hả? Cháy bố rồi. Cháy bố mà. Chết nhẹt. Góp bò. Góp vậy đường đường Nói chung là cháy bố rau. À. Anh cố anh kéo quá mà. Ui dồ. xe đây là nói chung là nếu mà mấy bạn ờ, tính đi lên đây thì để tầm ờ, hai ba lít xăng nè hai ba lít xăng mấy chiến nào đoạn đường quay là chỉ là cho bò cho trâu đi thôi <laughs> người đi được là cũng nghe tao bò lên trên đổ ờ, nước lạnh chị xuống <laughs> chỉ là cái cái xe ra là mình mình đem mình không mình, mình không ái được Trời nó cũng mệt đó, đúng không? Hey. Các bạn thấy uh, cái gì đây không? Sim rừng các bạn Thì uh, mình đi nãy giờ tới chỗ này nó có một cái khoảng trống các bạn Khoảng trống Trống ở chỗ này nó nó có nhiều sim á Từ nãy giờ là đi trong rừng không? Rút trong rừng không à Đó thì uh, sim này thì các bạn nếu mà các bạn đi bằng lửa là tầm khoảng tháng ờ, tháng ờ, giờ tháng 8 các bạn là sim nó chín nhiều lắm ở mình là nhiều sim á ngọt ngọt ngọt ăn ngon rất là ngon bạn có dự định đi đi còn thì mình lựa uh, tháng này nó ít vắt vắt nhiều á tháng 3 tháng 6 là đi ok êm còn uh, nếu các bạn dự định đi mấy cái tháng mưa thì mình mình khuyên là các bạn là tốt nhất đi không được cái đường rất là khó đi luôn đường nào cũng vậy nhưng mà nếu mà các bạn đi đường phía ca bang thì nó dễ hơn phía ca bang là các bạn đi tour á đó. đó hiện tại mình đã tới sân bay cái này là trước là mình dùng để làm sân bay các bạn các bạn biết sân bay ở ca thác Kanamura rồi sim đa số là sim nữa mình đi nãy giờ là mình thấy toàn là sim con các bạn đó cái này nếu trên bản đồ để mình sẽ mình mình ấy cái bản đồ ra các bạn xem trong cái bản đồ là biết cái đoạn đường mình đi từ đầu tới đuôi rất là xa luôn xong rồi ờ, đi ờ, bây giờ anh em quyết định ờ, để xe lại đây đây để xe lại đây giờ mình sẽ cút bộ hành lý của mình đây một cái dẫn một cái ba lô máy quay còn phía sau là nói chung là đồ đạc đầy đủ mang tắt cái này là mang tắt đầy đủ hết bạn cho hôm này đi bộ này dễ có dắt mình cứ cẩn thận sao là tốt được chuyến đi này mình ờ, đặt rất nhiều kỳ vọng nói chung ờ, sẽ review hết ờ, nói chung là mình còn còn sức là mình còn review được Ủa tài năng Phan Dũng là chỗ mua ta? Hả? Tài năng Phan Dũng là em đi lên trên Lâm Đồng thì rất chậm á. À Lâm Đồng hả? Ừ. Nghe cái cung này quen lắm nha. Tài năng Phan Dũng nổi tiếng hả? Ừ. Cung này ma nhiều lắm đâu con ma nhiều lắm đúng không con ờ, này ma nhiều với lại là nhiều mấy ừ em đi thứ chủ nhật chạy với không không không không phải là kiểu vậy cái kiểu là cái kiểu nó đứng mà đường nó vải tay á đúng không cho là có mấy chuyện tôi nói <laughs> ví dụ con gì kêu với trời gì không vô dê là máy chắc nó mừng kêu có năm có xíu mạng vô nộp nè nhiều quế lắm nhiều quế này. nhiều quế ăn cao à ui coi coi có đĩa không anh em đã đi ờ, trong khoảng 15 ờ, phút rồi rồi để mình coi lấy điện thoại xem thứ mấy giờ rồi 12 giờ còn 1 giờ rồi càng khó thì đầu nó càng lên tinh thần hiện tại thì ờ, đến chính là hiện tại thì chưa có con vắt nào nó lầm mình hết <laughs> thì chê <laughs> mình không thơm như anh vũ dễ thâu sốt đúng không hiện tại là giải thôi à, anh em nào mà héo xe ly phần hai đó là mình làm một cái gì lạ đó trùng trùng trùng trùng hôm nay dài lắm theo uh, mấy anh em đi trước uh, xe lại thì uh, trùng trong này có con dài một mét bao liên quan với nước nữa <laughs> có gì đâu mình vô mình sẽ review cho bạn